bỏ xuống nó sẽ không báo kinh nè hai đó thì chia ra bài số 2 sẽ là bài lớn nhất thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi mới để hỗ trợ cho anh em có thể đi chơi bài lá được nha thì ở trước mặt anh em đây là những cái dòng sản phẩm mới những cái đời máy mới trong năm 2022 này để mình tung ra thị trường mình cung cấp tới cho anh em thì ờ, ở trước mặt anh em đây thì ờ, là những cái máy đánh bài nói chung là mẫu mã thì có rất là nhiều loại như mẫu này nè thì mẫu này là cái iPhone 13 Pro Max còn mẫu này là Apple mẫu này là iPhone 8 mẫu này là iPhone 11 mẫu này iPhone 11 Pro Max mẫu này là mẫu Samsung nói chung mẫu mã thì có thể đáp ứng được theo nhu cầu của anh em tất cả các dòng điện thoại trên thị trường mình đều có còn cái cách chơi thì bây giờ tất cả những cái dòng máy mới thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi dễ hơn và chơi hiệu quả hơn thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em biết được những cái đời máy mới này có những cái gì cao cấp hơn và những cái ưu điểm của nó để cho anh em sử dụng thì uh, những cái đời máy mới thì về cái phần đầu tiên cho anh em coi nè về phần mẫu mã thì mình uh, video ngày hôm nay thì mình sẽ test bài binh Ấn Độ bài cào và bài binh sập sám ở trên cái điện thoại iPhone 13 này cho anh em coi thì giờ phần đầu tiên là mẫu mã máy thì anh em có thể thấy ở đây máy này là cạnh vuông là iPhone 13 Pro Max đây giống thật 100% so với lại cái điện thoại anh em mua ở ngoài thì thế giới di động anh em xài là nó giống y chang luôn cho nên cái phần mà khi mà anh em chơi cái phần ngụy trang nó sẽ kín đáo hơn còn tiếp theo điện thoại thì anh em vẫn sử dụng nghe gọi bình thường nha và thậm chí anh em có thể lên YouTube TikTok nói chung là tất cả các ứng dụng điện thoại bình thường sử dụng sao thì cái máy này sử dụng vậy thì uh, đầu tiên là mình phải đăng nhập vô cái phần đánh bài nè thì mỗi cái máy đánh bài nó sẽ có một cái mã khác nhau còn khi mà anh em mua máy thì mình sẽ đổi cho anh em cái mã đó thành cái mã riêng của anh em để cái bảo mật nó được cao hơn rồi thì mua cái máy này về anh em có thể thấy ở đây anh em có thể chơi được tất cả các môn bài luôn đây lấy cái máy này về anh em có thể đánh sập sám nè tiếng lên nè ba cây thì có bài cào bài liên và bài ba cây miền bắc đây bài này thì có bài bủ nè bài à, bài ngầu hầm ba cây đôi thì có bên ấn độ nè trực tiếp ra bài thì có xì dách nè rất là nhiều môn bài nha thì đầu tiên mình sẽ test cho anh em coi trước là về cái phần tốc độ đọc bài báo bài của máy nó nhanh hay nó chậm so với những cái đời máy cũ trước đây và những cái đời máy rẻ tiền trước đây nó khác nhau như thế nào thì cái máy này là tốc độ đọc bài của nó chỉ có 0.3 giây thôi anh em thả bài xuống là nó sẽ đọc không cần phải đợi nha thì mình chơi nó sẽ à, nhanh hơn và nó sẽ hiệu quả hơn so với những cái đời máy cũ còn bài thì mình có thể cung cấp được tất cả các loại bài mà anh em chơi đây mình xào bài xong nè mình chỉnh máy xong mình thả xuống là nó đọc nè đó anh em nghe không bài nè mình đặt cả bốn cạnh nó đều báo đó cạnh này nào cũng báo hết nha cả bốn cạnh bộ bài đó và cái máy này cái tầm quét của nó rất là xa và nó rất là rộng khi mà mình đặt nó trên một cái hộp nó cũng báo được luôn đây như bây giờ mình bỏ nó trên cái hộp như thế này mình đặt bộ bài lên nó vẫn báo được nha đó em thấy chưa còn bài á anh em kinh bài tới đâu nè kinh tới đâu là nó báo tới đó nè đó kinh tới đâu là nó báo tới đó không cần phải đợi nha đó là cái phần tốc độ đọc bài còn camera của máy nó quét rộng thì anh em khỏi phải lo cứ đặt trong cái phạm vi này là nó báo đặt đây nó cũng báo nè đó đặt qua bên này nó cũng báo nè đặt qua bên này nó cũng báo luôn nè đó rất là dễ nha phạm vi camera rất là rộng cho nên mình đặt ở đâu nó cũng báo còn tiếp tới thì mình sẽ test cụ thể ở cái phần bài cào cho anh em coi ở phần đánh bài cào mình test trước bài cào tí nữa thì mình sẽ test bên Độ bên sập sám ở khúc sau còn bây giờ đầu tiên mình sẽ test cho anh em coi ba cái cách chơi để áp dụng đánh bài cào bài cào thì nó sẽ có ba cái cách chơi chính cách chơi đầu tiên dành cho những anh em nào mà chơi ở những cái sòng khó không bán cái không bỏ lá được mình vẫn chơi được nha đây là cái chế độ lời lỗ máy này không có giới hạn tụ chơi bài cào đánh tối đa 17 tụ nhưng mà thời gian không có nhiều thì mình test 4 tụ thì cho nó nhanh đang đánh chế độ lời lỗ nè bỏ xuống nè máy báo lời nè hai một bốn ba Có nghĩa mình tụ số 1 là tụ cái nè Mình chỉ thua tụ số 2 và ăn tụ số 4 tụ số 3 là bài mình lời 2143 anh em coi coi có phải đúng không nha đây là chế độ đánh lời lỗ nha nào thua nhà này nè ăn hai nhà này anh em thấy chưa bài mình 7 điểm nè lời đó thì đánh ở những cái sòng khó thì nó sẽ không cho anh em bán cái và bỏ lá thì mình chơi ở cái chế độ này thì nó sẽ rất là tiện và nó sẽ rất là hiệu quả ví dụ như bỏ xuống nè đó 4132 máy nó báo lời thì anh em chia còn trường hợp mà bỏ xuống nó báo lỗ thì mình xào lại nói chung là đó cũng là một cái lợi thế để mình chơi trong sòng đây bài mình 7 nút nè đây là bài cao nha 6 nút nè thua nhà này chắc luôn nè đó bài chạy nhà này ăn hai nhà này nè đó anh em thấy được cái hiệu quả nó chưa đây là chế độ đầu tiên để đánh bài cào báo lời lỗ rồi chuyển qua chế độ thứ hai cái chế độ này chơi ở những cái sòng phổ thông những cái sòng nó dễ nó cho anh em được bán cái đối với bài cào đó thì bỏ xuống nè máy nó báo cho anh em biết nhà số 2 lớn thì anh em chỉ cần bán cái một nè lấy tụ số 2 về là bài mình lớn thôi đó đây là chế độ báo một tụ lớn để dành cho những anh em nào mà chơi bán cái được hoặc anh em có thể đứng ở ngoài anh em ké tiền đây bài mình 19 điểm 8 điểm đấy ăn cả ba nhà đây là chế độ thứ hai nha báo một nhà lớn để bán cái hoặc là đứng ngoài ké rồi tiếp tới chế độ thứ ba nè chế độ thứ ba chế độ thứ ba thì cái chế độ này dành cho những anh em nào mà chơi bỏ lá được nha bỏ xuống nè máy bỏ một nè anh em xả đi một lá nè rồi anh em chia ra bài mình sẽ là bài lớn nhất nó báo một thì anh em xả đi một lá báo hai thì anh em xả đi hai lá báo bao nhiêu mình xả đi bấy nhiêu lá đó đây là ba cái cách chơi để áp dụng bài cào còn anh em muốn chỉnh thì nó có rất là nhiều cái chức năng để anh em chỉnh báo một tụ nè báo hai tụ nè báo ba tụ nè báo bốn tụ nè rất là nhiều chế độ còn ở đây mình test cho anh em hiểu cách máy nó hỗ trợ còn khi nào anh em mua hàng thì anh em cứ lên trên này mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn còn à, những cái âm thanh mà nãy giờ anh em nghe á là tại vì mình đang test cho anh em coi để cho anh em biết được cái cách mà máy nó hỗ trợ cũng như là cái độ chuẩn xác của máy thì mình để nó ra ra ngoài cho anh em cùng nghe để anh em hiểu được còn khi mà đi chơi thì anh em sẽ được đeo cái tai nghe nha đây là cái tai nghe của máy đánh bài này. đây tai nghe này rất là nhỏ cho nên khi mà mình nhét sâu vô trong lỗ tai mình thì cái trường hợp người ta thấy là không bao giờ xảy ra cho nên vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm giữ phần tai nghe còn máy này là máy à, đời mới cho nên nó sẽ có một bộ đầy đủ nó sẽ đi kèm là dây sạc nè và thêm một cục pin máy này hai pin nha thay pin được nha thay pin thì mình gỡ đằng sau này nè mình có thể cậy ra mình thay hai cục pin mình đánh thời gian dao động đánh hai cục tầm khoảng 8 tiếng từ 6 tiếng đến 8 tiếng đánh ít thì nó tầm 6 tiếng còn nếu mà báo nhiều thì nó sẽ tầm à, báo ít đó, thì nó sẽ đánh được 8 tiếng còn báo nhiều thì đánh được 6 tiếng đó là phần máy móc rồi tiếp tới mình test cho những anh em nào mà chơi à, bài bên Ấn Độ thì bên Ấn Độ thì nó cũng tương tự như bài cào thôi nó chỉ khác cái cách tính thôi và khác cái phần trò chơi mình bấm thôi cũng đầu tiên là cái chế độ lời lỗ nè máy này đánh bao nhiêu tụ cũng được nha không có giới hạn tụ chơi tăng giảm số người chơi là tăng bằng hai cái nút này bấm lên là tăng 5 người nè bấm xuống là giảm đi bốn người bấm một cái là tăng một tụ bấm xuống một cái là giảm đi một tụ đây đánh lời lỗ của Ấn Độ nha kinh bài nè đó máy báo lỗ nếu như đi đánh thì anh em phải xào lại nè nhưng mà bây giờ mình chia để cho anh em coi coi máy này có báo có chuẩn hay không nha máy báo đỏ đang đánh năm nhà nè đánh bên ấn độ nha đó đây là những cái cách mà máy nó hỗ trợ còn anh em nào chơi những cái sòng khó hơn thì cứ alo trực tiếp mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn đây bài mình à, không có con chính luôn bài mình không có con chính luôn bài không có đường chính bài này binh à, là 44 bốn bài tắm bù bài này cũng tám bù luôn nè hai nhà tám bù đây chết với tụi mày nè lỗ bán này máy báo lỗ nha 93 mình cũng ờ, cưa thì chạy đây 98 lỗ nha đó test thêm bán nữa cho anh em coi nè đây là chế độ báo lời báo lỗ bỏ xuống này trình bài nè đó anh em nghe không bốn năm hai một ba có nghĩa mình lỗ mình phải xào lại nè đó mình đặt xuống tiếp cho người ta kinh tiếp trình bài nè vẫn lỗ vẫn lỗ thì phải xào tiếp nhưng mà chia thử nữa coi nè coi coi nó có đúng hay không nè bài ván này thua hết đây là cái chế độ báo lời lỗ đối với bài bên Ấn Độ đây còn thiếu lá nữa. bài mình là thấy không có đường chính rồi đó rồi chính nè bài 92 nè trụ này trụ này chắc chắn sẽ lớn hơn 92 này. 97 trụ này 98 trụ này ba cào 8 nè bài này lớn 92 thu hết 94 nè đấy anh em thấy chưa chuẩn 100 phần trăm rồi tiếp tới là cái chế độ thứ hai chế độ báo tụ lớn để bán cái hoặc là đứng ngoài ké thì nó cũng tương tự như bài cào nãy thôi nè chỉnh xuống 4 nhà trở lại nè 4 nhà thì nó báo tụ nào lớn mình bán cái tụ đó về 4 nè 4 thì bán cái đầu đi 1 nè 2 nè 3 nè chia tới mình là tụ số 4 là được rất là dễ chơi bên Ấn Độ thì thường thường chơi bỏ lá bán cái rất là dễ nha đây bài 98 nè bài cầu bên Ấn Độ 98 là trao thiên hạ nè khỏi coi những đội hoài này nữa đây chế độ thứ hai nha rồi tiếp tới chế độ thứ ba là cũng là chế độ bỏ lá thôi chế độ này dành cho những anh em nào mà chơi sòng dễ bỏ lá được máy bỏ một thì bỏ một bỏ hai thì bỏ hai bên Ấn Độ đánh 8 nhà nó sẽ cho anh em bỏ giới hạn là 4 lá thì anh em sẽ bỏ trong cái phạm vi đó đây bỏ xuống nè máy báo không khỏi bỏ kinh bài nè không khỏi bỏ ví dụ như máy nó báo không khỏi bỏ nha đó kinh ra nè không vẫn là không khỏi bỏ bài mình vẫn lớn rồi năm tụ nè kinh nè một bỏ đi một lá chia năm tụ nè báo không thì khỏi bỏ báo một thì phải bỏ một bỏ một lá rồi chia ra bài mình lớn thôi rất là dễ bao nhiêu đây ba cầu tám này đó đây là ba cầu tám ăn hết đó thì đây là ba cái chế độ chơi để áp dụng đánh bài bên Ấn Độ rồi tiếp tới cái phần thứ ba thì mình sẽ test cho anh em coi bài binh sập sám nha bài binh sập sám thì nó chỉ có mỗi cái mã duy nhất để đánh báo tụ thôi thì anh em kinh ra anh em sẽ biết được tụ nào lớn tụ nào nhỏ để anh em đánh còn tùy chỗ có chỗ nó khó nó không cho bán cái không cho làm gì hết thì chơi không được nha bởi vậy mình phải biết được cái sòng nào chơi được cái sòng nào chơi không được ở những cái máy bình thường trước đây anh em chơi là anh em chơi sập sám á anh em bỏ bài xuống nó sẽ báo nè nhưng mà khi anh em kinh ra không đủ bài sẽ không báo nha còn riêng với cái máy này phần mềm mới bây giờ nó sẽ không chơi như vậy nữa mà chơi vậy nó sẽ dễ hơn nè bỏ bài xuống nó không báo nó nhớ bộ bài kinh bài nè kinh ra là nó sẽ báo nha đây ván này bị lỗi nè bỏ xuống nè kinh bài nè à cái này đang chỉnh năm nhà đây bài binh sập sám nhớ là phải chỉnh thôi bốn nhà thôi nha chỉnh năm nhà là nó nó nó không có báo đâu phải đủ bài rồi bỏ xuống nó sẽ không báo cân này hai đó thì chia ra bài số 2 sẽ là bài lớn nhất đây là cái chế độ nâng cấp của CVK 700 kinh bài đã báo luôn không cần phải chồng bài lại thì anh em chơi nó sẽ mất đi một cái bước thao tác mình sẽ dễ chơi hơn và mình chơi nó sẽ à, tự nhiên hơn nó không có bị khựng cái lúc mà mình kinh bài chồng bài máy báo hai là tụ này lớn nè thì thời gian nó không có nhiều cho nên mình xếp bài ra cho anh em tự bấm dừng video lại anh em binh nha rồi đó anh em có thể bấm đứng video lại anh em binh thì à, bên mình thì cung cấp đầy đủ tất cả các loại đồ chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu còn máy đánh bài thì mình chia cung cấp tất cả các loại máy các loại bài cho anh em chơi thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại đây 09097040 số 4 thì à, khi mà mua hàng bên mình á máy là máy mới 100% nha bảo hành cho anh em con nào cũng bảo hành từ 1 đến 2 năm và những cái máy đánh bài này thì bảo hành cho anh em cảm thấy yên tâm thôi chứ không bao giờ nó hư đâu cho nên cái vấn đề bảo hành sửa chỉnh sửa thì anh em cứ yên tâm lỗi trong vòng tháng đầu đổi cái mới và khi mà anh em mua máy mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 10 bộ bài cho đến năm không bây giờ thì tặng cho anh em à, từ 20 à, bộ bài cho đến 50 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em đó còn à, lấy những cái mẫu bài khác thì cứ liên hệ cho mình mình sẽ làm được tất cả các mẫu theo yêu cầu của anh em